Xin chào các bạn Hôm nay thì à, kênh Nhà đất Tây Nguyên tiếp tục đi quay và giới thiệu cho các bạn một cái lô đất cực kỳ rẻ Ở trên mình các bạn đang nhìn á, thì đây là view cánh đồng của cái mảnh đất này Cái mảnh đất này thì xung quanh nó có một cái view cánh đồng cực kỳ là đẹp Mảnh đất này thì có diện tích là 5,8 hecta Và địa chỉ của mảnh đất này là ở xã Đức Xuyên, huyện Crono, tỉnh Đắk Nông Từ vị trí mà đường bê tông đi vào mảnh đất này á, thì mình sẽ mất khoảng tầm 600m đường đất con đường đất đó là hoàn toàn có thể cải tạo để xe ô tô đi vào được các bạn nhé là do cây cối ở hai bên nó mọc rậm rạp ra chứ con đường đất đó là đường đất 4 mét cái mảnh đất này thì nó có hai phần một phần ở trên đồi á thì nó có diện tích là 3,8 hecta nó bao trọn một quả đồi luôn và một cái phần đất rất là bằng là khoảng 2 hecta thì mình sẽ chỉ dẫn cho các bạn bằng ờ, cái mũi tên màu đỏ mảnh đất này thì cách ờ, đường tỉnh lộ ờ, 864 là khoảng tầm hai cây số đường bê tông các bạn nhé nói chung đi vào mảnh đất này thì cũng khá là thuận tiện cái vị trí mũi tên à, màu đỏ đầu tiên á đó, đó là cái vị trí mà mình nói với các bạn là 2 hecta là đất rất là bằng còn vị trí mũi tên thứ hai là 3,8 hecta là cái vị trí này là đất là nó ôm trọn quả đầu luôn các bạn nhé cái đất ở đây là đất à, chất đất mỡ gà mình bay flycam ở xa nên các bạn có thể nhìn thấy toàn cảnh cái phần đất ấy, thì nằm trong cái phần ờ, viền ờ, màu đỏ một chút nữa mình sẽ vẽ lại cho các bạn một lần nữa cái phần viền màu đỏ của cái mảnh đất này từ đất mà đi ra tới ờ, thị trấn của Crono thì khoảng tầm 20 cây đi về đến thành phố Gia Nghĩa thì khoảng tầm 60 cây theo đường tỉnh lộ 864 cái mảnh đất này thì nếu mà nói thì có thể mua đầu tư để mà trồng trái cây hoặc trồng rừng đều được các bạn nhé cái giá thì có thể là rất là rẻ các bạn sẽ không thể tin được cái giá chỉ có khoảng 720 triệu cho tổng thể mảnh đất này đây các bạn nhìn cái sơ đồ mảnh đất các bạn nhé nó có hai phần một phần 3.8 hec là đã có bìa rồi cái phần 2 hec à, là hiện nay chủ đang làm bìa đất ở đây thì quy hoạch thành hai dạng cái 3,8 hecta là quy hoạch uh, cây lâu năm còn cái hai hect là quy hoạch cây hàng năm tại vị trí hai hect đất rất là, rất là bằng mình có thể múc hồ hoặc là uh, có thể là là trồng cây nói chung là nước nôi ở khu vực này thì cực kỳ là thoải mái rồi thì các bạn nhìn ở trên uh, màn hình các bạn cũng thấy xung quanh là nước mênh mông luôn khu vực này đây mình đang zoom lại cho các bạn này đây là cái mảnh của đất hàng xóm thì người ta trồng toàn bộ là sầu riêng các bạn nhé cái mảnh đất của mình á thì nó nằm và cái mặt ở bên kia cả là cực kỳ kín gió luôn nên là nó vô cùng thích hợp để mà trồng uh, trái cây cái giá thì các bạn thấy rồi nó quá rẻ 5,8 hecta mà chỉ có 720 triệu trong khi đó là hiện nay mình đi quay đất rẫy thì rẻ nhất cũng phải tầm 250 đến 300 một hect và cái mảnh này như vậy là nó chỉ hơn 100 triệu một hect thôi nên là khi các bạn đầu tư mua mảnh này thì đảm bảo là chắc chắn là mình không sợ lỗ về cái hướng đầu tư thì ờ, mình cũng có thể là trồng cây ăn trái hoặc là trồng cây lấy gỗ trồng rừng đều được cho cái phần ờ, mà đất đồi các bạn nhé đây các bạn này mình room lại khu dân cư nhé dân cư là cái làng đó, nó chỉ ở cách đó có khoảng tầm 3 đến 400 mét thôi từ vị trí cái mảnh đất này đi vào cái khu dân cư đấy là khoảng tầm 3 đến 400 mét còn đi ra đường ờ, tỉnh lộ khu vực chợ Đức Xuyên á tầm khoảng là hai cây 2,5 cây số. Cái mảnh đất này thì ờ, anh chủ thì khá là tội nghiệp các bạn nhé. Nói chung là cũng vì quá nghe quá là là là túng quẫn rồi. Rồi ờ, nợ nần ngân hàng nên bây giờ phải bán rất là rẻ. Cái khu vực mà hai hecta các bạn nhìn này, đất cực kỳ là bằng luôn, bằng như sân luôn. Cái mảnh đất này lại hai phần cực kỳ là rõ rệt một phần ở trên đồi thì ờ, họ cũng đã xẻ líp hết rồi ngày trước là họ trồng cà phê nhưng mà vì là cũng ờ, không có điều kiện nên là bây giờ thì cũng bỏ rồi coi như là phần trên đỉnh đồi là phần đất trắng các bạn nhé còn cái phần ở dưới trên màn hình các bạn đang nhìn phần này đất rất là bằng luôn bằng phẳng giống như là một cái tờ giấy vậy khúc này thì mình hoàn toàn có thể là múc một cái hồ thật là rộng cái phạm vi này là 2 hecta các bạn nhé rồi, bây giờ mình xin tổng hợp lại các bạn về cái mảnh đất này. Mảnh đất này thì có diện tích là 5,8 ha, trong đó là 2 ha là đất cây hàng năm ờ, đang ờ, cấp sổ mới. 3,8 ha là đất đồi đã có sổ cây lâu năm. Tổng giá trị mảnh đất này là 720 triệu. Từ vị trí của đất đi ra khu dân cư gần nhất khoảng tầm 400 mét. Con đường đi vào đất là con đường ờ, con đường đất 4 mét khoảng tầm 600 m là mình sẽ ra tới đường bê tông và khoảng tầm 2,5 cây số là mình sẽ ra đến chợ Đức Xuyên. Đó là tổng hợp toàn bộ thông tin về mảnh đất này. À, bạn nào quan tâm về cái đất rẻ, đất có thể trồng cây uh, cây rừng hoặc là cây ăn trái thì uh, mình thấy đây là một trong những miếng đất mà các bạn nên đầu tư bởi vì nó quá rẻ, chỉ có 720 triệu cho 5,8 hecta. Một cái giá mà mình đã đi quay rất nhiều nhưng mà chưa tìm thấy cái mảnh đất nào rẻ như mảnh đất này. À, mình cảm ơn các bạn đã quan tâm, theo dõi và ủng hộ kênh Nhà đất Tây Nguyên. À, chúc các bạn à, thật nhiều sức khỏe cũng như tìm được cái mảnh đất ưng ý để đầu tư. Xin chào.